Đây là là bạn gái cũ của bạn cùng nhà cũ của mình. Tự nhiên ông này ông đi ra khỏi phòng mỏng mà ông mặc mọi đôi lót thôi à em là để tóc dài ờ, ờ. mà có khi là dài tới đây luôn á đúng rồi dài tới đây nó, luôn nó xù ra nó nó xù ra ờ. mà ông đi khền khàn khền khàn nhưng khùng vậy đó cua uyên một tuần là em biết là sẽ lấy nhau Đúng không? Đúng rồi, dựa vào à? đâu? Quyên không phải đúng cái mẫu người mà em tưởng là em sẽ lấy Nhưng mà có một cái điểm chung là cùng một kiểu khùng với nhau Bạn này là còn chinh cho đến khi lấy em luôn <laughs> Sự thật là vậy Tay giữ cái cái ờ, đời trai của mình chứ Dạ <laughs> Dạ chào anh Chào Dạ chào anh chào Em chị Chào em Chào dạ. Rồi mà hai bạn ờ, giới thiệu về mình Tôi tên là Aaron hay là nhiều người còn gọi là Thành ha Em 41 tuổi à, Em ờ, là người Mỹ à. Em ờ, cũng nói tiếng Việt được à. Em ở Việt Nam 14 năm rồi à. Ở Sài Gòn Công việc em là? Dạ em cũng làm ờ, phim, à, phim. ở sân khấu Mà em? Dạ em tên là Nhã Uyên Em năm nay 28 tuổi Em bây giờ cũng là làm phim à, tụi em mới mở công ty chung với nhau à yeah. Dạ. hai bạn gặp nhau ở đâu và tình yêu của các hai bạn bắt đầu như thế nào <laughs> anh muốn kể hay em kể à, em cứ kể chứ đi thật ra là em với Aaron đó là lần đầu tiên gặp nhau là ở nhà bạn trai cũ của em là ông đó cũng người Mỹ luôn anh đó là với Aaron là ở chung nhà với nhau ở đây dạ, đây dạ, đúng rồi ở Việt Nam ở đây, đây là là bạn gái cũ của bạn cùng nhà cũ của mình à, nhưng mà cái chuyện tình của các bạn bắt đầu là như thế nào thì lúc đó là em đang yêu anh đó mà thì anh đó mời qua nhà hai đứa đang ngồi phòng khách chơi với nhau rất là vui vậy nè thì bình thường thôi tự nhiên ông này ông đi ra khỏi phòng mỏng mà mặt mọi mỗi lót thôi à em là để tóc dài ờ, ờ. mà có khi là dài tới đây luôn á dài tới đây nó, luôn nó xù ra nó nó xù ra ờ. mỏng đi khền khàn khền khàn nhưng khùng vậy đó <laughs> mình ra mình mình thấy mỏng mình sợ quá tại ổng bự con mỏng mặt đồ lót thôi ông đi ra cái mình nói dạ em chào anh kêu uh ừ cái ông ông bị run á ông bị khớp ông sợ ổng chạy cái vé vô trong vô trong phòng lại tại quê đó là bị quê đó tại vì á là em chia tay cái anh kia chắc cũng khoảng mừng một năm rưỡi sao thì lúc đó là tại vì lúc đó tụi em đã vô đạo rồi em với ảnh là cùng một đạo với nhau ừ. thì anh này ảnh làm một vở kịch mà em lúc đó là dancer là em là vũ công á thì ảnh mới mời em để làm biên đạo múa cho cái vở kịch của ảnh ừ. em mới về nhà em suy nghĩ lúc mà em làm biên đạo cái vở đó em mới suy nghĩ ông này ông hiền dễ thương đẹp trai mà độc thân sao mình không cua ông ta à. <laughs> đó là em nghĩ là em muốn cua ảnh thì em mới lò dò hỏi ảnh là anh ơi anh có bạn gái chưa tình cảm anh sao thì ổng cũng thật thà lắm tâm sự với em nói là à, anh mới thất tình mà cái cô này cũng là làm trong nghề luôn cô diễn viên mà rất là dễ thương rất là nhẹ nhàng ngọt ngào thế này kia bánh bèo à, <laughs> bánh bèo thì lúc đó em mới nghĩ là thôi chứ không cua của mình nên thôi dẹp không à. không cua ông nữa còn bạn thì lần đầu tiên bạn ấn tượng về cô gái này thì đó là điều gì à, thì cái ấn tượng thật sự ấn tượng đầu tiên là lúc mà nhờ uyên làm biên đạo của uh, vở kịch của mình ừ. thì thấy vừa không những là là nhảy đẹp cũng có một cái thẩm mỹ nghệ thuật bất ngờ ừ. lần đầu tiên trong đời mà mình khùng mà có người khùng chung với mình <laughs> bình thường em ngồi rảnh rảnh thì ngồi em hát im lặng im lặng im lặng <laughs> cái bạn này thường là những cái bạn trai khác của em thì không nghe anh em em bị khùng hả sao em hát gì kỳ vậy em à. biến thái hay sao ngồi em hát gì kỳ vậy chỉ có một mình ông này ổng là bùm chách bùm bùm chách bùm chách bùm bùm chách đó tay tại vậy đó là em cua uyên một tuần là em biết là sẽ lấy nhau oh. đúng rồi dựa vào à? đâu uyên không phải đúng cái mẫu người mà em tưởng là em sẽ lấy bởi vì em tưởng là em sẽ lấy một người mà ít nhất là phải rành tiếng anh ít nhất là phải ừ. đi dù nước bởi vì đó là một điều quan trọng đối với em ừ. nhưng mà uyên là, là cô gái quê mới lên đúng nghĩa với quê luôn em là châu đốc lên thành phố là em biết vậy thôi hết ừ. không đi chỗ nào khác hết á ừ. ừ. nhưng mà có một cái điểm chung là cùng một kiểu khùng với nhau đúng rồi cùng một điểm khùng với nhau đúng rồi có nghĩa là ở bên cạnh người này mình có khùng mình cũng không có ngại và mình có thể nói hết tất cả những cái thói hư tật xấu hay là mình mình sao là mình như vậy đó nhưng mà đến bao lâu thì mới cưới nhau à, khoảng 10 tháng dạ 10 tháng thì cưới 10 nhau tháng vậy thì trong 10 tháng đó thì hai người có có ở với nhau trước hay không sống thử á sống dạ thử không? với nhau tụi em um, không không không xong thử không không luôn bạn này là còn chinh cho đến khi lấy em luôn hả <laughs> trời ơi đó thì không tin nhưng mà sự thật là vậy Ờ. Đúng rồi. 37 tuổi mà còn con trai. Đúng rồi. Tay giữ cái cái ờ, đời trai của mình chứ. <laughs> Nhưng mà em có thắc mắc vì sao mà anh ấy lại giữ một cái cái trinh tiết của mình là như vậy không? Dạ em không thắc mắc là tại vì em đã từng là một người rất ăn chơi Nhưng mà em muốn là một mình trở thành một người tốt hơn ừ. Thì bởi vậy em mới quen anh này và lấy anh này Ủa các em là đã có ừ, có em bé chưa? Dạ có, một bé uh, bé năm nay bây giờ là được 14 tháng rưỡi rồi. Ủa, à 15 tháng rồi. 15 tháng hả? 15 tháng ờ, rồi. Ở 15 tháng. 15 tháng. 15 Cưới được bao lâu? Dạ 4 năm. 4, 4 năm. năm. 4 năm ở chung nhà với nhau. Aaron có phát hiện cô ấy có tật xấu gì không? Không có tật xấu nào hết á. <laughs> một con người hoàn hảo. Nói dối. Kêu bà cô hậu nói dối. Nè, chương trình này là không cho phép nói dối. Thì có một cái tật xấu là là Uyên rất là nóng tính. Ừ có thể là còng nhau hay là có thể đá từng đâm vô một cái cửa sổ mà bể luôn cái cây sổ chậm đấm chứ không em đấm. đấm. À, đấm, đấm, em đấm, đấm. đấm là lụi đó à quên nói chung em rất là nóng tính em nhớ là đợt đó hai mình cãi nhau chuyện gì đó mà cái cửa phòng tắm á là nguyên cái gương bự giống vậy nè mà em nóng em giọng bóp bể nát hết mặt em không còn một miếng máu hết có thể nói kể từ lúc đầu thì uh, ờ, uyên cũng là người mà rất là sợ em sẽ không yêu cô ấy nữa đúng rồi à, cho nên là lúc nào cũng muốn chia tay muốn ly dị đòi chia tay đòi ly dị hoài ừ. có vẻ mọi người nghe thì sẽ thấy được là nó rất là mâu thuẫn ừ. tại sao mình sợ người này không yêu mình nữa mà mình lại đẩy cái người này ra nhưng thật ra đó là một cái dạng giống như là có những người trên đời này mà họ sợ bị bỏ rơi nhưng mà chị ừ. hỏi chị hỏi một câu nó nó hơi nó hơi sâu sắc một chút xíu à, là <laughs> cái nguyên nhân nào mà em lại có cái tâm trạng như vậy đó là một câu chuyện à, về tuổi thơ của em ừ. À, hồi xưa thì à, gia đình của em rất là nghèo nên ba mẹ của em đều phải đi làm cả hai người đều phải đi làm thì bỏ em ở nhà em nhớ là lúc đó em khoảng mấy tuổi thôi chắc ba ừ. bốn tuổi thì trưa hôm đó trước khi ngủ thì mẹ có mẹ nhưng mà lúc mà thức dậy thì em đi kiếm vòng vòng trong nhà không có thấy ai hết thì uh, em rất là sợ thì em lúc đó em cố gắng em chạy ra em mở cái cửa cửa chính mà không mở được tại mẹ em khóa cửa bên ngoài tại sợ người ta vô bắt cóc con mình thì lúc đó em mới có cái cửa sổ mở ra em mới thấy có cái cô đối diện nhà mà em em cố gắng em em em với tay lên em nhớ là lúc đó em lùng quá không thấy được á mà em cố gắng em nhoi lên em hỏi cô ơi à, xím dừa ơi là ba mẹ con đâu rồi à, mẹ con đâu mà cái câu đó cũng trả lời vậy mà em nhớ hoài đó là nghe mày khổ quá ba mẹ mày mẹ mày chịu không nổi nên bỏ mày đi rồi một cái đứa nhỏ như em không không hiểu ờ, em sợ lắm lúc đó em mới chạy ra em đập cửa không có cách nào mở cửa ra được thì em khóc em không nhớ là lúc đó như thế nào em chỉ nhớ lúc mà mẹ về á là em khóc em nói mẹ ơi mẹ đừng có bỏ con cái ký ức tuổi thơ đó nó và rất là nhiều lần sau này thì gia đình em vẫn khó khăn cho nên em cũng ở nhà một mình nhiều thì em phải học cấp để à, ở một mình cho nên em em rất là sợ bỏ rơi cái việc mà sợ bỏ rơi vậy nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình kinh khủng ừ. em rất là muốn làm điều gì đó để người ta có thể hiểu được là những cái lời nói vô tình của người ta có thể ảnh hưởng tổn thương con nít nó kinh khủng mà người ta không biết được em đã đi một học một khóa học à. sau 3 ngày ở đó thì em tức ờ, là người ta giúp đỡ cho mình để mình hiểu hết cái hoàn cảnh của mình có nghĩa là hồi xưa mình không hiểu là tại sao mình là người giống vậy thì hiện tại thì em đã biết cách để có thể control bản thân mình có là giúp đỡ mình thực ra cái đó không phải là tính xấu cái đó là nỗi đau cái đó là cái sự nóng tính này nó do là một cái nguyên nhân nó giống như là một cái dạng bệnh á mình trầm cảm trầm uất thì thực sự là vân cũng muốn chia sẻ một chút với lại quý vị khán giả và những cặp vợ chồng người lớn mình nên bỏ cái thói quen là khi nựng con nít nói cái cảm xúc của mình ra chẳng hạn ví dụ như là tao đánh mày giờ mà tự nhiên ngang xương vậy đó hoặc là ừ trời ơi hả coi chừng nha mẹ mày sanh em bé mới là bỏ rơi mày đấy nha Đúng rồi. Ừ. đó hoặc là những cái chuyện ừ. mà tương tự như là gieo vào đầu óc trẻ con như vậy thì là sẽ rất nguy hiểm bây giờ là bắt đầu cái trầm cảm nó quá nhiều yeah. mà dạ. nguyên nhân cũng là những cái sang chấn tâm lý vì những câu nói vô tình của người lớn thì thành ra là mọi người á qua cái câu chuyện của bạn Quyên á thì chúng ta nên um, suy nghĩ trước sau để mà đối xử với một đứa bé cũng xin cảm ơn em về cái câu chuyện sự chia sẻ của em thì bây giờ tới em đó bạn này có tính xấu gì không <laughs> tính xấu của ổng em nghĩ là, là đảng trí ghê gớm nhất là có một lần là lúc mà mới sinh con thì em mệt quá ông kêu ổng trụng bình sữa đi thì ổng hứa ông trụng mà em vô ông ngủ em ngủ đã cái tự nhiên hai bài sáng em cảm thấy cồn cào trong người em sợ đi ra thấy rõ ràng ổng không có tắt cái cái cái bếp chị ừ ổng để cái bếp mở hoài mấy tiếng đồng hồ vậy luôn đó à. bếp ga bếp ga chị thấy ghê không Đáng là sợ. nước nó sôi nó cạn luôn á dạ đúng nó rồi cạn sắp rồi. cạn luôn à, thì đó là cái tính xấu nhất à, có lúc mà mới lấy em á bận này bự con quá cho nên á, đi lúc nào cũng đùng đùng dặn mắm sáng chén nha ông đi mà đối với ổng là bình thường ổng đi rầm rầm ổng quơ tay một cái là vô mặt em ổng đưa lên gói là vô tới đầu em đó nè sáu tháng đầu tiên mới lấy ổng về chung nhà ổng đánh ông bầm chặt không còn gì nữa <laughs> thôi giờ à, ông muốn thay đổi muốn, nè à, rồi thay đổi điều gì em muốn em có thể uh, quan sát mọi thứ nó kỹ càng hơn trong cuộc sống hay là em biết là công việc nó rất là quan trọng nhưng em cũng muốn em dành nhiều thời gian hơn cho gia đình đôi khi có thể dành ra một tiếng hai tiếng hay là nửa tiếng cũng được nhưng mà là cái thời gian mà rất là vui vẻ để dành hai riêng. người ừ, ừ. bên ừ. cạnh nhau với có con bên cạnh nhau rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không em nghĩ là là quyên thì đang cố gắng đang cố gắng rất là nhiều à, và đang dần thay đổi thì lúc trước là chắc uyên không có ý thức được là là uyên làm em tổn thương như thế nào ừ. nhưng bây giờ dần ý thức và không muốn làm em tổn thương ừ. à, cho nên là em. bây giờ thì đang cố gắng rất là nhiều và đang dần thay đổi và em rất là biết ơn nguyên gì đó ừ. yeah. Dạ. cái điều em mong muốn ở nguyên là quá đúng đúng ừ. không nhưng mà bây giờ vì quyên đã có một cái problem về cái ừ. tâm lý của quyên như vậy rồi yeah. Dạ. thành ra là rất cần cái sự hỗ trợ của em yeah. Dạ. mà cái mong muốn của quyên ờ, về em á yeah. Dạ. là hoàn toàn chính xác có nghĩa yeah. là không cần em phải ở bên cạnh quyên sáng trưa chiều tối đêm không cần yeah. chỉ cần một ngày em dành ra một tiếng hoặc nửa tiếng đồng hồ toàn tâm toàn ý với quyên với thì con chắc được thì chị nghĩ là ừ. cái một tiếng đó là một cái liều thuốc yeah. Dạ. liều thuốc nhanh nhất để có thể quên đi cái sang chấn tâm lý bà không không nhỏ. bị sợ là sẽ bị bỏ rồi. chính xác dạ. ừ. ừ. rồi nhưng hôm nay à, đúng rồi điều gì đặc biệt thì có một cái uh, món quà đặc biệt uh, cho em ngày hôm nay uh, anh không bao giờ hối hận là đã uh, chọn em để đi cùng uh, với nhau trong hành trình cuộc đời này và thậm chí là anh rất là tự hào để làm uh, chồng của em Aaron ờ. Cảm ơn em Nếu mà có cơ hội lần nữa Thì một ngàn cơ hội lần à, lần nữa thì anh sẽ lúc nào cũng uh, xin em lấy anh Quá tuyệt vời dạ. rồi dạ. dễ thương quá à. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Dạ. Cảm ơn dạ, anh chị. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. mới quen em mà gửi quà cho em hai lần không phải gửi dạy gái gì trời còn yêu thì đương nhiên là giữ kẽ rồi lúc mà lấy nhau cái trời ông thả bom ồ ồ luôn mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai Xin chào, xin chào anh cô Quốc Thuận, chào chị ờ, Hồng Vân và chào à, toàn thể à, quý vị khán giả. Em tên à, Nguyễn Văn An, em à. Ờ, sinh năm 1983, quê em Hải Phòng. Em ờ, hiện tại ờ, em đang làm công nhân kỹ thuật. Em xin chào chị Hồng Vân, thân tượng của em. Em chào anh Cúc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Thủy. Em ờ, hơn ống 10 tuổi. Thiệt luôn á Em hơn ống có 10 tuổi. Vậy đó hả? Vậy mà nãy tôi kêu bằng em. Không, sự thật luôn là phải là, là em trẻ quá. Ừ. À, Cô nghề, nghiệp. nghề nghiệp của em là em chăm sóc sắc đẹp. À ở đâu em đang ở đâu em hiện đang ở Canada rồi sinh sống ở Canada ủa vậy là bây giờ em vẫn ở bên đó hay là em ở bên đó, về đây tham gia mà không sao dạ. Ủa, thiệt Ủa, trời ơi chủ yếu là em muốn gặp chị có dễ thương quá vậy dạ. Em đăng ký bên ờ. đó luôn á, ổng không biết Rồi, hai bạn quen nhau sao? Tụi em shop online à, là Em quen ổng trên mạng à, chứ. À, à. Em quen ổng trên Facebook Tháng 3 năm 2012 tụi em chính thức nói chuyện với nhau là Nhờ cái bức ảnh mà lúa thiệt là lúa của ổng Ông mặc cái áo thu đông màu đỏ chết Xong ông ấy chụp xong ông ấy kiễng chân ông ấy đấy Kiễng chân với tới một bông hoa Cái em mới đối là trượt chân ngã rúi khóc cái òa rồi ông trả lời nói chứ không trượt được đâu chân vững lắm nghĩa là ông nghĩa là em ừ. cứ tưởng tượng là ông sẽ đối lại với đối em lại tiếp dạ ừ. nhưng mà ông nói cọc rộng đó em bực quá thì em không nói chuyện nữa cái ông vào trong tin riêng ấy ông ấy ông ấy chào em thế là hôm đấy vợ chồng em nói từ giữa nửa đêm đến gần sáng ghê thật wow. Vâng. bao lâu các bạn mới được gặp nhau đầu tiên em cũng không nghĩ là vợ em sống ở Canada à mới quen em mà gửi quà cho em hai lần không phải gửi dạy gái ghê trời cứ nói chuyện rồi em nhìn hình ảnh em cũng không đoán được là tuổi vợ em là, hơn em nhiều như vậy ừ. vợ em nói tuổi em không tin nhưng mà lúc mà tụi em có gọi video hàng ngày luôn á thì ông cũng không tin là tuổi của em ngày gì ngày mà ngày 12 tháng 12 năm 2012 đúng 12 giờ 12 phút ông cầu hôn em nhưng mà cầu hôn là trực diện vậy hay là qua Facebook ông nhắn tin nhắn tin nhau hả không nói chứ à, à làm vợ anh nhé em cứ em cũng lờ đi em không nói gì hết á em thấy ông mày cũng cũng thật thà này kia rồi em à, bút vé máy bay em bút vé máy à? bay em về Việt Nam chơi ngày mùng 3 tháng 3 năm 2013 Wow. là tụi em gặp nhau lần đầu tiên là mặt đáp mặt là ở phi trường à, nội bài trong lần đầu gặp nhau như vậy ở ngoài như vậy đó thì, thì có có nhìn thấy cái chứng minh nhân dân hay là passport không sau đó em có cho xem ông gì nữa ông nói bỡ ngỡ xong mất tủm tỉm ông cười em nói giờ tin chưa ừ. cái ông không nói gì hết trơn đó đến lúc này là đâu quan trọng nữa đúng không em <laughs> dạ vâng nhưng mà gì nè tức là tụi em yêu nhau là 5 năm hả? Dạ không Từ em... tụi em cưới quen nhau, được hơn 5 năm rồi Tụi em quen nhau chừng một năm, hơn một năm Thời gian các em ở bên nhau trong một năm là được bao nhiêu ngày? Vợ em về tháng 3 năm 13 ấy, thì em ờ, cũng ờ, có cầu hôn một lần nữa với vợ em Mà lần ấy thì vợ em cũng đồng ý ừ cưới vợ thì cưới tiền tay luôn đồng ý cái là em cưới luôn trong ờ, một tháng sau đó lúc đó là cũng chịu rồi đã chịu trước rồi thì mới về Việt Nam đó xong cái ổng đấy cái là ok liền ờ, đi xem thì người ta nói là không có cưới tháng đó thì đợi cuối năm cưới ngay đúng ngày cả tháng tư luôn thế xong cái nhiều người cũng nghi nghi nhưng mà có thiệp phát đi cái bắt đầu nó người ta mới tin ồ dễ hả dạ. à, tính ra là khi vợ chồng em cưới thì ờ, ở với nhau được ừ, hơn một lạ, hơn một tháng cưới xong thì em vào trong ờ, đà lạt bên thành phố hồ chí minh khoảng một, một một tuần sau đó vợ em về lại canada Cưới thì là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2013 Nhưng mãi đến năm 2016 tụi em mới có giấy đăng ký kết hôn à, Lúc mà em ở bên đó thì là cái chúng em mới cưới nhau được chừng hơn một tháng ừ. Thì là cái tiệm của em ấy, nó bị chập điện, nó cháy Lúc đó em cũng thất nghiệp, ống cũng thất nghiệp <laughs> luôn Lúc đó thì à, ba chồng em á thì em cũng gọi điện và hỏi thăm Ba chồng em nói là ý là em phải có trách nhiệm với gia đình chồng rồi phải gửi tiền về này kia thứ không thì em mới nghĩ là em cũng hơi chạm từ ái của em tại vì bên nước ngoài ấy, là lấy chồng thường thường gia đình chồng họ lo cho gia đình vợ nhiều lắm luôn kể cả gia đình chồng bố mẹ chồng cũng lo cho gia đình vợ nhiều lắm thế em nghe em em hơi kiểu em hơi tự kiểu em cũng thấy tủ thân này em lấy chồng mà chồng không lo cho mình bây giờ mình bắt mình phải lo cho gia đình chồng thế xong lúc đó em nói cho chồng em thì chồng em nghĩ là em hiểu lầm tại nhiều khi em lớn lên ở Canada em qua bên đó cũng mấy chục năm rồi thì cái cách sống của em nó cũng cũng thoáng hoặc là cũng cởi mở giống như người bên đó ừ, luôn á ừ thì em không có chịu như vậy thì em nói là bình đẳng đi bình đẳng giới em nói chồng em chồng em cũng không có tin chồng em cũng không chịu tìm hiểu luôn á thế em mới giận chồng em em không nói chuyện chừng hơn một năm sau thì bố mẹ ống áp lực ống là bắt ống phải cưới vợ cứ nghĩ là tụi em xong rồi tại vì ống là con trai một mà cũng là con là trưởng họ nữa bố chồng em thì là rất là gia trưởng mà ống không nói cho em nghe cuối năm 2015 á là nhỏ bạn em nó bay chưa từ trước là tao thấy mày cái đâm đầu mày làm không mày phải nghĩ đến chồng mày này chứ thứ gì đó chứ chứ tao là đậu tao bỏ mày từ lâu rồi ừ. chứ không ai mà đợi mày từng đó lâu lâu thế là em đặt vé với ba em đi em về em không nói cho ông nghe ừ. cái lúc gặp ông cái ông ngỡ ngàng luôn ông nói chứ mai mình gặp nhau nhé rồi, tức là tức là hẹn dạ hàng gắn lại thì bao dạ. nhiêu lâu thì em mới có, có em bé, bé. Ừ, năm, rồi chừng, một năm hay sao một năm vậy thì trong suốt một năm đó là uh, em, em, ở, em em em ở Việt sinh, Nam luôn em sinh con là bên Canada dạ em có bầu được 4 tháng thì em về lại Canada bé được bao nhiêu tuổi em nữa? bé được một tuổi được gần 13 tháng sau khi sinh thì bao lâu thì à, An mới qua thăm thật ra là em à, cũng rất là muốn sang mà khi mà nhìn chưa thấy, qua được em em chưa qua được tại vì nhất là những cái ngày mà vợ em mang bầu em nhớ mãi không quên là cái hôm mà vợ em vỡ ối trước đó thì vợ chồng em có cho vay tiền một người bạn thế đến lúc mà người ta không không không có trả được mình thế vợ chồng em cũng ờ, có quặn lời qua tiếng lại em sanh ừ. sớm một tháng tự nhiên nó người em nó hụt xuống em giống như động động đất đấy nó, nó nó người em nó tự nhiên nó tóp lại xong cái em thêm đấy ướt là xong em mới em mới sợ nó ôi trời không lẽ mình đáy dầm ra ra, ra quần xong em sợ quá em túi cái điện thoại em gọi cho ông lại nữa thì cũng cuống lên em gọi mẹ ông rồi gọi chị ông rồi trong cái nước mắt nước mũi tràn ra ông tung lúc đó thì em phải gọi cho uh, xe cấp cứu á thì em thì chẳng có người thân bên cạnh gì hết thì em có cái người mà họ mướn nhà của em uh, gọi nó thì tức là đưa vô trong bệnh viện dạ là cái người đó ở trong phòng mổ với em luôn là quá may mắn thực ra chị thấy á, cái tụi em á, là tới giờ phút này á, là cho dù là được lấy nhau 5 năm rồi nhưng mà ở bên cạnh nhau quá ít thì thành ra làm sao mà mình có tức là chị nghĩ cặp này nên bỏ qua cái phần gọi là, là tật xấu tật xấu đi à. bởi vì có có chứ ở, ờ, có không có, không? có chứ ờ, à, liền có khai liền khai liền tại vì bây giờ đã đến liền, cái phần liền, này không liền. là không phải là cái phần mà các bạn đang kể về cái quá trình ừ. cái quá trình các bạn liền. à khó khăn à? sóng gió như thế nào có chứ quá ờ. rồi ừ, cái đó quá lấy rồi. nhau cái là ông ấy là có bao nhiêu tật xấu khui ra lúc mà cứ lúc mà còn yêu thì đương nhiên là giữ kẽ là lúc mà lấy nhau cái cho ông thả bom là coi như là cứ ồ ồ luôn rồi thả bom bậy thả bom bậy rồi gì nữa nè ừ. <laughs> rồi à, à, bừa bộn này rồi bừa bộn nè rồi gì nữa nè à, nói thì cái dài dòng với ông già dài dòng văn tự rồi dài gì dòng. nữa nè <laughs> ở dạ. xa nhau về mà còn phát hiện nó quá trời tật xấu ở gần, ở gần không biết sao đây thì buổi sáng nay tụi em mới cãi nhau mà trận mà ngoài chợ bến thành xong đó <laughs> ông dạ. cái tội ông nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nói em nhiều đó nói nhiều có chút chút, nha trưởng nhà trường đó ừ. Ờ, giờ cho em mong muốn thay đổi luôn một thả bom hay xì hơi thì cũng giữ ý một chút xíu à giữ à, đừng, có, <laughs> đừng có như kiểu bừa bộn quá này ừ. gục quần áo vớ này tháo ra cái dục dục tùm lum này bây giờ em hồi nãy giờ em vẫn chưa khui ra được một cái tật xấu nào của vợ em ra đến giờ phút này rồi cái tật xấu của vợ em là có hai cằn nhằn à. hai cằn nhằn rồi xúc tích coi nào xúc tích coi nào cằn nhằn đối gì nữa vâng. có một cái đấy này em coi đó là cái tật xấu của vợ em thôi ừ vâng vậy là mong muốn là bớt cằn nhằn đúng không vâng. sưng hô sưng hô nữa mới đấy đúng rồi à, nhắc nhớ đáng lẽ không nhắc là không không không khui ra à. ví dụ à, bình thường đây vẫn anh, em. em ngọt sớt ừ, như thế ừ. mà tại sao mà mình khi cãi nhau hay là có hiểu lầm thì tức, tức thay đổi thay đổi gì? Không, ờ, tôi chỉ có anh tôi thôi <laughs> nhưng mà em vẫn không muốn chứ tôi tưởng đâu là giận lên cái chị nói cho em biết nghe <laughs> có em có nói có chưa ta ra trưởng đây là thằng chồng ông nói ngon lành lắm em nói du phải nhớ nha du nhớ là du đang kém <laughs> tuổi tôi nha du nhỏ hơn chị nha trước khi mình chia tay nhau á thì chị ờ, chỉ ờ, xin nói về vợ chồng em một chút xíu thôi có nghĩa là chị rất mong muốn làm sao để tụi em giữ cái um, cái cái cái mối quan hệ này cái gia đình này mặc dù hiện giờ đang là gọi là xa xa gọi là xa về mặt địa lý đó non sông cách trở đó yeah. Dạ. nhưng mà cố gắng hết sức chị nghĩ chắc cũng một thời gian nữa thôi là bạn này qua đoàn tụ với bạn này đúng không hoặc là ngược lại là bạn này làm sao mà phải nói chung là không cần biết hoặc là anh này qua đây hoặc là chị này về đây nhưng mà gia đình tụi em phải gắn kết phải sát với nhau phải ở gần con em năm nay là một được gần 13 tháng đã đến lúc là nó phải rất cần cái cái cái trong một cái gia đình mà có đủ cả cha hoàn cả hảo, mẹ dạ. hoàn ờ. hảo à, để nó mặc dù được mẹ chăm sóc nhưng nó vẫn rất cần cái sự mà hướng dẫn rồi thì gần gũi của cha đúng không thì giờ ờ. tụi em cố gắng khắc phục cái chuyện đó thôi yeah. Dạ. Dạ. còn thời gian ngắn nhất có thể là tụi em phải kết dính trong một cái gia đình để con em nó được tận hưởng cái hạnh phúc ừ. là cả cha cả mẹ đúng vậy con em thôi nó ờ. đó là lần đầu tiên nó được gặp ba mà nó về nó cái nó theo ổng liền đó, à. trời đó máu mủ đó dạ. à, yên tâm đi cái chương trình này nè ai ai muốn có con là sẽ có con Thôi đừng chút nữa bạn ai chưa ai chưa đoàn tụ ai chưa xung vầy thì chắc chắn ngồi vào chiếc ghế của vợ chồng son này <laughs> chắc chắn về một thời gian ngắn thôi sẽ xung vầy và hạnh phúc dạ, dạ rồi em có nhắn tin với một bạn nữa nó cũng người cũ của em luôn Dạ, dạ lúc đó cái vợ em mới đọc nhánh cũ em thì mới kêu em là à giang sơn dễ lỗi bản tính khó dời cái đùng nổi giận là chia tay luôn đúng không À hôm nay sao mặc đồ tin quá vậy ta Thì đó Trời ơi quay qua hết hồn tưởng ngồi kế Đông Nhi không à hả Nhìn trẻ quá chị ơi em nói thiệt luôn á Chị quá trẻ luôn Không Bắt biết kịp... lý do gì sao mà chị trẻ mãi vậy hả Bắt kịp trend á Trend Ờ. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ chồng son Mặt vu thế Trời ơi, ra một y chang luôn nè Dạ, xin chào cô Thuận và chị Hồng Vân và chào quý khán giả Em tên là Bùi Quốc Thắng, năm nay em 25 tuổi Hiện em đang làm IT và marketing Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Ừ. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống à, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn rồi yêu nhau, rồi cưới dạ. nhau đúng không? Tụi em học dạ. chung năm cấp 3 à. Học chung ở đâu? Dạ, dạ ở thành, phố, phố ạ. À. Dạ, dạ lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là à, học gần nhau thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa lúc đó chồng em rất là đẹp trai trắng và à, nhìn giống như là mấy cái à, bạn sói ca của Hàn Quốc vậy á ờ. à. thì lúc đó em đang ngồi à, học vậy em ngước lên bạn từ trên bảng bạn đi xuống sau em nói, nhìn lên ô sao bạn này đẹp quá vậy xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên ê mày cái thằng này đẹp trai quá thằng này mà <laughs> cua tao là tao chịu liền luôn mày à. chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên hắn lúc đó là đã có bạn gái nào trong ờ, trường chưa dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái à lúc đó em đang đang đang để ý một bạn dưới quê nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á anh ờ. dạ mà đầu này còn hói nữa trời nhìn <laughs> lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên xong rồi có mấy bạn ờ, ở trong khói rất là thích bạn này tại vì bạn này rất là đẹp sao em còn nói trời mấy đứa này bị điên thẳng xàm chết nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó à, là bạn thắng này với bạn ờ, bạn em là quen nhau dạ, dạ. mà là do em đốc thúc đúng không dạ là do do em là bà mai ừ mình bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và và và, và quen nhau ờ, đầu năm ba đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước thì mới hẹn trong nhóm là bốn người đi chơi với nhau lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm xong bạn này mới vừa tới đón em cái bạn trai cũ điện nói là à, bây giờ không có xe đi nên không đi được xong cái bạn nữ kia mới điện ê tụi bay đi chưa vậy à, tụi bay khỏi lên đi nha ở đây mưa to lắm ừ. rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau sau đó thì ờ, một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? tại lúc đó vợ em cũng ờ, trang điểm vậy với diện đồ á nhìn cũng ờ, xinh lên đó em đang có một vấn đề và em cũng động viên em rồi ờ, khuyên nhủ này kia cảm động trước cái đó <laughs> nên em mới bắt đầu à. tán tỉnh <laughs> nhưng mà lúc này á là bạn thắng này á vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi xong rồi đi rước em á còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á xong rồi cắt thì người ta dắt sổ người ta lên like đi còn không có để cho mấy cái sợi tư tư tư tư vậy á xong rồi đi đón em em không dám lên xe luôn sao đó là đợt đó em bị té xe rồi quần á coi như chú em cắt mà cắt không hết nhưng em thấy quần đó vợ em mua cho em mà đợt đó té xe mà còn giờ quần đó ừ. mà em không bị chạy chân mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn thôi anh không cần đâu anh không cần đâu xong phải gây lộn mà nói giờ mua không không mua hả tối nay treo giò luôn khỏi cho làm gì hết la làng dậy sớm ra cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua, mua mà cái mặt thì ục thế này nè rồi sau cái đợt mà đi vũng tàu đó rồi đến lúc mà các em quen nhau là bao lâu à, dạ chắc tầm khoảng 3 ờ, tháng dạ. dạ rồi, yêu nhau mấy năm yêu các em có màu hồng không à, dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được một tháng thì tụi em chia tay ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa đó cũng người cũ của em luôn nhắn tin xưng hô cái kiểu ngày xưa vợ chồng <laughs> đó dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì à, thấy thì mới kêu em là à giang sơn dễ lỗi bản tính khó dời rồi à, xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo xong Ồ, rồi, rồi à, quan quan tâm rồi thả thính các kiểu xong em nói trời ơi ủa thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này với thắng xong cái chồng nó nói ờ, thì chuyện qua lâu rồi nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy không nhưng mà tính lăng nhăng này kia nọ vậy là hả ăn vô máu thì sao không được xong rồi em bỏ rồi nghỉ à. nghỉ chơi nhau bao lâu, thì quen lại ờ à, dạ khoảng một tuần một tuần lâu ơi, quá <laughs> Trời ơi, để cái, bạn thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền Tại vì em ờ, làm cái nào để mà mà mà mà, mà có thể là hàng gắn lại được là dạ, dạ, lúc đó phụ huynh ra tay hề thốt trà lết quết sảm dữ lắm nè đúng không dạ cũng đúng á mấy bạn em nói em ừ thôi sao mày xàm quá à. ngày xưa nó, lúc nó còn đi học thì nó vậy à. thôi rồi xong rồi hai đứa quen nhau khóc và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại ừ. thì em tụi em quen nhau cho tới bây giờ Ồ, bao lâu đám cưới dạ đúng 2 năm là đám cưới ừ. Mà lý do gì đám cưới em có cái uh, tật là rất là hay bị bệnh hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói bệnh nhân nguyễn thanh thanh người nhà đi ờ, mua que thử thai mẹ em sợ lắm xong là người ta mới giải thích với mẹ vô bệnh viện á, thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải đều thử phải hết phải tại vì sợ sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu thì ảnh hưởng mẹ em sợ mặt mẹ em xanh lét luôn tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã chọn dọn về ở mà gần gần nhà trọ nhau rồi chỉ cách nhau cái dách thôi mẹ mới cái đi coi thầy thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới còn không thì hai ba năm nữa xong bạn này điện về cho ba chồng em xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng một tiếng 18 phút là chốt điêu luôn tụi em làm đám cưới điêu chốt luôn. điêu luôn chốt luôn <laughs> chốt mạng ký vô tờ đăng ký kết hôn mà em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả lúc đó ừ. em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau là chưa có vượt rào chưa có gì phải không tụi em là vẫn đám còn. cưới xong là khoảng một tuần sau mới động phòng à tức là trước đó là có chưa... nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không dạ. là một ủa lý do ủa, gì mà... <laughs> ghê quá Lý do phải lộ bản Thôi, chất tôi nói luôn cái hai này. hai chị em mình lộ bản chất hết trơn trời à để tôi lộ cho ừ. lại mà chị tôi <laughs> ừ. tinh khôi rồi vậy đi ừ, lý do vì sao mà cưới một tuần sao mới động phòng do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo nhưng mà quên cái là cái cửa cửa phòng tụi em á là có cái lỗ rồi dạ. cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm rồi nhà em thì rất là có nhiều nhiều bé nhỏ qua chơi lắm thì tụi em đang ngủ trưa vậy em trai kêu anh hai ơi anh hai ơi xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn nên là tụi em không dám <laughs> xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mặt. thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt rồi xong khỏi làm ăn gì xong rồi lên trên lại thành phố lên lại trên đây thì à, mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen ừ. lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về thì mới động phòng dạ rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi giờ tụi em lấy nhau được 2 năm hai năm mà có em bé chưa dạ đang mong mà chưa có tụi em lên chương trình để nhờ chị hồng bân và anh quốc thuận chúc cho tụi em của em bé vậy đó hả dạ. dạ rồi sao mà nôn con như vậy tại vì mới 25 tuổi mà đâu dạ. có cái gì đâu gấp như vậy dạ tụi em nôn lắm nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi con cũng được gần một tuổi rồi. còn hai vợ chồng em từ cưới giờ chưa có ờ. với hai ông bà nữa cũng mong cháu mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á em lên hai vợ chồng đẹp trời <laughs> trời đất ơi có con sớm là trời làm xui còn đẹp đúng ơi, em em em em nói anh thắng sàm nhưng thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những cái câu nói mà những cái nghĩ của em cực kỳ sàm đế trời ơi chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy em ơi thôi giờ mình bán nhà đi nói ủa làm sao vậy anh mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi bây giờ mê quá rồi thấy con người ta thấy thương quá xong rồi tối ngày tối ngày nhìn nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm mấy ông đừng ừ. áp lực đừng ừ. có gì quá đúng nặng rồi đúng đó. rồi cứ tận hưởng bây giờ có thời gian đi chơi có thời dạ. gian thì tận hưởng đi chơi cứ ừ. bên nhau đừng áp lực nó tự động xuất hiện mà rồi lấy nhau rồi có thật xấu gì ờ, loài ra không trong hai năm đó dạ nó dạ, xấu đều luôn hai vợ chồng xấu đều luôn hả dạ đúng rồi bây giờ sầm đều là tụi chị biết rồi đó sầm dạ. đều là biết rồi đó ừ. ờ thắng ơi thắng dạ bà xã em có cái cái cái tật xấu gì không bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc cứ lâu lâu là cứ ờ, bứt bứt bứt một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn ờ, mấy chục cọng luôn á là em tự nhổ của em hả dạ nó dạ. là thói quen của em đã bỏ ngay bỏ ngay cái thói quen đó để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. <laughs> đơn giản lắm đâu suy nghĩ đi <laughs> ừ. nhỏ ôi ơi dạ. Thôi con đi nè Dạ với lại à, ngủ nướng em Tầm 7 giờ em kêu Vợ ơi dậy cho mình đi làm Thôi em ơi cho em 5 phút nữa đi Cái 5 phút tiếp theo em kêu Thôi dậy đi em ủa anh không để em ngủ hả em làm việc mệt mỏi này kia <laughs> đó ủ tây cần dậy làm vậy luôn xong em dậy nó trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy anh để ờ, ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy thích ngủ nướng à. yeah. Dạ. với lại ờ, hay nổi nóng anh mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á đè em ra là cành nhành này kia rồi sao đổ lên hết đúng rồi và em lại được hay quên nữa anh tầm nửa tiếng tiếng sau cái quên rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao à, hòa mày chi còn gì nữa không dạ hết rồi anh có rồi bây giờ chuyển nhượng qua tới bên này rất là hay hẹn ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này ở ờ, ngày mai nha em sau ngày mai ừ. anh ơi làm này ngày mai nữa nha em nói chung là ngày mai hoài tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm còn thật xấu gì nữa không chồng em mê game lắm lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ râu vậy nè lúc nào cũng vậy hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn ờ à, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả đúng không dạ, dạ tại rồi. vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là à. nó nó quen rồi ừ. nên là thường kêu mày tao ví dụ như ờ, lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi anh ơi xong chồng em là em yêu em yêu xong tới lúc giận nhau là mày nha mày sao rồi giờ mày muốn gì <laughs> là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi rồi mỗi xong... tối mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao thắng người thắng rồi dạ. <laughs> chồng em vô là thanh ơi thanh vậy <laughs> thôi sau là tự hiểu với nhau thôi tức là dạ. hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc ừ, dạ. dạ. lúc cái vụ đó thì kêu tên à. lúc mà giận á thì mày tao dạ. mà lúc bình thường á thì là anh em, dạ. em. Ừ. Dạ. hay chứ bộ hay là rồi bây giờ mong muốn thắng thay đổi điều gì chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi bây giờ em chỉ muốn anh là à, sửa sạn cho mình hơn xíu chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết à. và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ ờ, ừ, biết có em thôi hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung đi làm cũng làm chung thế còn tháng thì sao tháng muốn thanh thay đổi điều gì em ờ, muốn ờ, vợ em là bớt nhổ tóc lại với lại là bớt nóng tính chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không đúng dễ thương <laughs> ờ cưới như vậy nghe nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt con đó dạ. dạ hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi bỏ đi hiểu không dạ. còn em á open ra một chút dạ. để nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà mà mà mà con cái luôn đó ừ. thiệt à. đó đó và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ à quên ông mụ <laughs> thuận thuận thuận thuận thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó là phải thoải mái à thoải mái tận hưởng dạ. à tận hưởng cái thời gian cái không gian riêng của hai đứa nha yeah. mình chúc cho hai em à, công việc luôn luôn thuận lợi luôn luôn vui vẻ nha yeah. Dạ. và yeah. Dạ. hiểu nhau trong tất cả mọi công việc trong tất cả mọi hoàn cảnh à, yeah. và đặc biệt là đầu năm sau bác sĩ báo tin vui à, cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình yêu thương. Dạ. Ôi, trọn năm luôn á, trọn năm luôn á. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ dạ. dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ